Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Rồi thì ok ở giao diện gia chủ ấy, bạn sẽ nhấn mục à, tạo bản tin cho mình này, hay chính là tạo lưu letter ấy. Hoặc là bạn có thể nhấn mục công cụ này, sau đó chọn là tiếp thị qua email nha. Rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào nút uh, tạo bản tin này cho mình này. Ok thì hôm nay sẽ một giao diện để chúng ta tạo bản tin newsletter như thế này. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành à, đặt tiêu đề cho thư email của chúng ta nha. Thì phần này khách hàng người dùng ấy họ không nhìn thấy. Bạn đặt ấy, để sau này mình tìm thư ấy, sẽ dễ dàng hơn nha. Ok, ví dụ đây mình đặt uh, tên thư là email gửi uh, ebook uh, sale YouTube này. Ok, bước tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành uh, chọn danh bạ liên kết nha. Như ở trong video trước thì mình đã tạo một danh bạ là quan tâm ebook sale YouTube nên mình sẽ chọn danh bạ này luôn nha. Rồi sau đó ở mục uh, địa chỉ email từ này Thì uh, đối với phần này ấy, sẽ là email chúng ta gửi đến là ờ, danh sách email của khách hàng của chúng ta nha Ở đây thì mình sẽ chọn email này này Ngoài ra nếu bạn không muốn chọn email này ấy, bạn có thể thêm email khác nha Bằng cách nhấn mục uh, Add Another Address này Sau đó điền là uh, tên email bạn uh, muốn thêm mới này Cũng như là địa chỉ email Sau đó nhấn vào thêm địa chỉ để anh thêm nha Ok tiếp theo mục uh, trả lời đến ấy Nghĩa là sao là khách hàng ấy họ trả lời thư ấy là email nào chúng ta sẽ nhận được thư của khách hàng nha Ok ở đây mình sẽ chọn email này luôn Rồi kế tiếp này ở mục dòng tiêu đề thì đây chính là tiêu đề email mà khách hàng họ nhìn thấy họ nhận được nha Ví dụ như này đây thì bạn có thể quan sát này đây chính là tiêu đề email mà mình đang nói đến này Ví dụ đây có một email được gửi từ Archie Việt Nam có tiêu đề là đi bật chế độ membership này chương trình hoa hồng vàng cũng như là tương tự thế là email thứ hai có tiêu đề là đi chỉ còn vài ngày để chạy à, chương trình tháng 6 này Ok thì đó là tiêu đề Ví dụ đây mình có một email giống như này nhá Đây là tiêu đề của email thì mình sẽ đến hành sao chép này Sau đó dán vào đây này Ở mục uh, tên của họ ấy, thì bạn có thể cá nhân hóa bằng cách là nhấn vào biểu tượng này nhá Sau đó chọn là uh, name này Tức là tên của họ đấy Để mình uh, cá nhân hóa Họ cảm giác email của mình được gửi đến họ một cách thân thiện hơn Và tất nhiên rồi ai muốn được uh, gọi tên của họ đúng không Rồi ngoài ra bạn có thể uh, xem trước văn bản này đó cho độc giả cơ hội à, xem trước thư của bạn có nghĩa là sao là chúng ta sẽ xem một đoạn ngắn này đây đây chính là cái đoạn đó này đoạn à, tóm tắt ngắn mà khách hàng của bạn có thể à, xem trước đấy ok đây thì mình không cần dùng đến thì mình sẽ tắt đi nha cái tiêm một người nhận thì bạn sẽ để mặc định nha sau đó mục thiết kế và nội dung này thì bạn sẽ nhấn vào thiết kế thư cho mình ha rồi thì ở đây sẽ hiện lên rất nhiều các mẫu nha ở đây sẽ có mẫu thiết kế sẵn này cũng như là các mẫu của tôi rồi à, mẫu trống này hay là trình biên tập à, HTML và cuối cùng là thư hiện có nha Ok đối với mẫu thiết kế có sẵn ấy, thì ở đây rất nhiều mẫu đẹp nhưng mình khuyên các bạn ấy là chúng ta cũng không nên dùng những mẫu như này nhá là vì sao ạ rất dễ những mẫu như này ấy, sẽ rơi vào hòm thư spam tức là thư rác ha nên ở đây mình khuyên các bạn lên chọn mẫu trống này và chỉ thêm ý, các bạn nên chọn những mẫu đơn giản nhất để thư của chúng ta tránh vào hòm thư spam tức là thư rác nha ở đây thì mình sẽ chọn à, mẫu một cột này hoặc là mẫu chồng nha. Bạn sẽ nhấn vào sử dụng mẫu này. Rồi lúc này sẽ yên một giao diện để chúng ta tạo email như thế này. Thì à, trước khi tạo email ấy, mình sẽ chia sẻ bạn những lưu ý khi chúng ta tạo nội dung của một email nha. Thì đầu tiên nhất ý, là email của chúng ta càng đơn giản hóa càng tốt nha. Vì bạn hình dung ấy, khách hàng của chúng ta thì à, sẽ có những người mà họ có kiến thức tốt hơn, có những người họ có kiến thức chưa tốt và khi email của chúng ta càng đơn giản thì uh, tất cả các khách hàng của chúng ta đều hiểu được nha tiếp theo thứ hai này là chúng ta nên hạn chế hình ảnh nha vì sao ạ khi chúng ta chèn nhiều ảnh ấy thì uh, bộ máy lọc mail spam ấy sẽ nghi vấn thư của chúng ta là thư spam tức là thư rác lên tỷ lệ mail vào inbox tức là hộp thư đến sẽ không được cao nha tiếp theo thứ ba này là giữa mỗi đoạn trong uh, nội dung email của chúng ta ấy, lên cách dòng lên có khoảng trắng nha đó để khách hàng dễ đọc dễ nhìn cũng như là có điểm dừng điểm nghỉ mỗi đoạn mỗi phần của email của chúng ta Ok thứ tư là trong email chúng ta ấy, cần phải có CTA tức là Call to Action kêu gọi hành động là bấm vào link này hay là bấm đăng ký ngay cũng như là tải ngay rồi à, xem video chẳng hạn và kêu gọi hành động của chúng ta sẽ thông qua bằng việc à, chúng ta chèn link cũng như là một lưu ý thêm ấy, trong một email chúng ta lên chèn à, tối đa khoảng 3 link thôi nha để tránh thư của chúng ta khi mà chèn quá nhiều link ấy, thì như mình chia sẻ ấy, sẽ dễ vào hộp thư spam tức là hộp thư rác ha Ok quay trở lại với giao diện chúng ta tạo nội dung email thì ờ, đầu tiên nhất này các bạn có thể thêm logo vào nhá các bạn bấm vào này sau đó các bạn à, sẽ nhấn vào thêm hình ảnh này rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào tải tập tin lên để à, tải hình ảnh logo của bạn lên nhá rồi chọn là chọn một tập tin từ máy tính của bạn này ok ví dụ đây mình chọn là logo này chẳng hạn này mình sẽ bấm chọn vào sau đó nhấn open thì mở cũng như là tải lên kế tiếp bạn nhấn vào thêm nha Rồi sau đó bạn sẽ nhấn vào nút dùng của logo đó nhé. Ok, như vậy là mình đã thêm logo thành công. Lúc này logo hơi to đúng không? Thì bạn quan sát góc phải này, các bạn kéo xuống này. Chọn đến mục uh, căn chỉnh logo cho mình nha. Ở đây sẽ có độ rộng chiều cao này. Bạn sẽ nhấn vào dấu trừ này để thu nhỏ logo lại nha. Ok, đến kích thước mà bạn uh, mong muốn. Ok, tầm khoảng 99 nhá. Rồi kế tiếp làm sao để thêm văn bản ạ? Các bạn sẽ quay trở lại mục bố cục này. Sau đó nhấn chuột vào văn bản và giữ nguyên này, kéo sang bên này này. Đó để chúng ta tiến hành thêm văn bản nhá. Ở đây thì mình đã soạn sẵn một ờ, email rồi. Mình sẽ bôi đen để tiến hành copy sao chép này. Kế tiếp mình sẽ dán vào đây nha. Ok, cỡ chữ hơi to đúng không? Các bạn sẽ bôi đen này. Sau đó chỉnh ờ, cỡ chữ ở đây này. Giúp mình chọn ờ, cỡ chữ là 18 này. Ngoài ra bạn có thể ờ, chỉnh ờ, phông chữ nha. Như phông chữ hiện tại là Arial này. Bạn có thể chọn là Tamiruman này hay là Tahoma này. Ở đây mình sẽ chọn mặc định là Arial nha. Ok. Xin chào tên của họ thì mình sẽ cá nhân hóa này. Bạn sẽ bôi đen phần này này. Sau đó nhấn biểu tượng hình người này, có cây bút này. Tìm ờ, name ha. Nhấn vào name để chọn này. Đây là ebook miễn phí. Ok. Ngoài ra như vừa nãy mình chia sẻ là lưu ý các bạn là lên sau mỗi đoạn ấy, các bạn lên cách dòng như này nhá để khách hàng của bạn dễ đọc dễ nhìn hơn đấy cũng như ở phần này này các bạn trẻ ninh này thì bạn sẽ thành bôi đen này sau đó nhấn các chục k này hoặc là có thể nhấn vào biểu tượng ờ, đây biểu tượng ờ, hình ờ, link như này kế tiếp bạn sẽ nhập vào đường link trong web hoặc một đường dẫn url bất kỳ nào nhá. dụ mình nhập đường link là https 2 hoangsangse com ebook này kế tiếp bạn nhấn vào chèn để tiến hành chèn link ha ok như vậy mình đã chèn link thành công ở dưới đây cũng tương tự này https group hoàng xe com này nhấn vào chèn này rồi thì đó là cách chèn link ngoài ra bạn có thể ờ, chèn nút bấm nhá đây nút đây này bạn ờ, bấm chọn vào xong kéo sang này chỉnh tên nút ở phần ờ, văn bản nút này dụ như tham gia nhóm ngay này rồi ngoài ra bạn có thể là chèn đường link vào đây nha ok có thể đổi màu nút này dụ mình đổi sang màu đỏ này rồi mình bôi đậm này đó rồi đây mình sẽ chèn văn bản này xuống dưới nhá ok Ok, như vậy mình đã hoàn thành xong nội dung email rồi nha. Tiếp theo ở mục uh, thử nghiệm và xem trước này, bạn sẽ nhấn vào mục uh, kiểm tra thư rác cho mình nha. Tức là mình sẽ kiểm tra mức độ spam của thư này nha. Và nhấn chọn vào này. Ok thì bạn quan sát này, lúc này sẽ thông báo là kết quả kiểm tra thư rác này. Tuyệt này, ngoài ra bên dưới sẽ có thông tin chi tiết này, có ít khả năng thư của bạn ờ, sẽ rơi vào thư mục uh, thư rác. Bạn vẫn có thể kiểm tra chi tiết bên dưới để xem có gì cần cải thiện hay không hoặc bạn có thể gửi đi ngay thì ở bên dưới sẽ có các mục mà bạn cần cải thiện nhá Như mục đầu tiên này là địa chỉ từ không thuộc miền tùy chỉnh. Tức là chúng ta có thể là thêm miền tùy chỉnh ở đây nhá Đây ở bên dưới sẽ có thông tin chi tiết này, cũng như là chữ ký ờ, DKIM chính xác này. Ok, sau khi kiểm tra xong rồi, bạn nhấn vào tiếp theo góc bên phải trên cùng này. Rồi như vậy là mình đã thiết kế nội dung email thành công. Thư của mình ok rồi này. Kế tiếp bạn kéo xuống này, ở mục theo dõi thì bạn có thể bật mục ờ, theo dõi lượt nhấp lên nhá để mình đo lường phân tích xem tỷ lệ nhấp vào đường link của khách hàng của mình như thế nào nha. Rồi kế tiếp mục à, khi nào bạn muốn gửi thư thì ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn nha. Là chúng ta có thể gửi ngay này hoặc chúng ta có thể lên lịch gửi sau này. Đó bạn sẽ chọn là ngày giờ này cũng như là múi giờ ha. Rồi mình sẽ chọn gửi ngay này. Thì đối với gói dùng thử này chúng ta chưa gửi được thư nha. Thì mình sẽ tiến hành gửi thư thử nghiệm này. Bạn nhấn vào gửi thư thử nghiệm cho mình nha. Ok mình sẽ gửi đến địa chỉ email này này rồi sau đó bạn sẽ nhấn vào gửi thư ha. Lúc này sẽ thông báo là đã gửi thư thử nghiệm thành công này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập email mình vừa gửi nha. Ok thì bạn qua sát này, đây chính là thư mình vừa gửi này với tiêu đề là đây là ebook miễn phí của bạn này. Cũng là đây là đoạn à, tóm tắt xem trước nha. Ok bạn có thể nhấn vào để xem nội dung chi tiết của thư này. Đó bạn có thể quan sát này nha, logo này, rồi uh, xin chào lem này, cũng như là nội dung thư này bạn có thể uh, truy cập nó ở đây này đó cũng như là tham gia nhóm ngay này ok thì đó là cách chúng ta tạo bản tin new order để gửi email hàng loạt đến à, danh sách khách hàng của chúng ta thì đối với gói à, dùng thử này chúng ta chưa gửi email hàng loạt được vậy làm sao chúng ta có thể nâng cấp bạn, các bạn quan sát ở góc trên cùng này bạn nhấn mục nâng cấp cho mình nhá Ở đây sẽ có bốn gói chúng ta thể nâng cấp mình nha. Gói đầu tiên là gói email marketing này. Tiếp theo là gói marketing automation. Rồi kế nữa là gói e-commerce à, marketing và cùng gói cao nhất là gói max nha. Ngoài ra đây sẽ có ba mốc thanh toán chúng ta thể lựa chọn này là thanh toán một tháng hoặc thanh toán một năm tức là 12 tháng, quy hạn thanh toán 2 năm tức là 24 tháng. Và tất nhiên là khi bạn thanh toán à, gói càng lâu thì bạn sẽ tiết kiệm một khoản phí càng lớn. Dù bạn thanh toán gói một năm này thì bạn sẽ tiết kiệm 18% Tương thế là nếu bạn thanh toán 2 năm sẽ tiết kiệm lên tới 30% luôn nha. Dù như gói đầu tiên này thì bạn sẽ đầu tư một khoản mỗi tháng là 13,3 đô này. Đó là với gói 25. Còn ờ, gói 1 năm thì bạn sẽ đầu tư là 15,58 đô trên một tháng nha. Và nếu bạn thanh toán một tháng thì chúng ta sẽ đầu tư 19 đô trên một tháng này. Và như bạn quan sát, gói thứ hai là gói phổ biến nhất, tức là gói nhiều người sử dụng, nhiều người dùng nhất nha. Thì uh, ờ, chỉ thêm đối với những bạn mới bắt đầu thì bạn nên dùng gói thứ nhất này nha. Ngoài ra bạn có thể chọn kích thước danh bạ này là 1.000 liên lạc này hay là 2.500 cũng là 5.000 rồi 10.000 cuối cùng là 100.000 nha. Đó kéo xuống sẽ là phần chức năng cũng như là công cụ của từng gói này. Hay là kế tiếp nữa là so sánh các gói nha. Đó bạn có thể truy cập vào tìm thêm nha. Ok để nâng cấp thì bạn sẽ nhấn vào chọn gói đăng ký này. Rồi bước tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành điền thông tin thanh toán nha. Ở đây chúng ta có thể thanh toán qua thẻ tín dụng này hoặc à, thanh toán qua PayPal nha. Dù đây mình thanh toán qua thẻ tín dụng thì mình sẽ đánh hành điền à, số thẻ ở mặt trước của thẻ này cũng như là ngày tháng hết hạn rồi à, ba số cuối CVV ở mặt sau của thẻ. Sau đó bạn điền tên trên thẻ nha. Nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn. Sau đó bạn nhấn vào nâng cấp tài khoản để đánh hành nâng cấp lên gói bạn chọn và chúng ta có thể uh, sử dụng uh, tất cả các tính năng cao cấp của GetResponse trong việc uh, email marketing automation tự động hóa luôn nha.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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hóa Xe.